Vòng bán kết của mùa đông đã đến rồi Có phấn khích không Kuroko Tất nhiên Kagami Tôi đang không kìm nổi cảm xúc đây Chúng ta sẽ đánh bại thế hệ kỳ tích Và vươn lên vị trí số 1 Nhật Bản Dù đối thủ mạnh đến cỡ nào Thì Serin cũng sẽ không bao giờ thất bại Lối chơi của Kuroko Đừng bỏ lỡ nhé Đón xem Kuroko tuyển thủ vô hình phần 3 trên kênh Animax